Ok bắt đầu cái livestream của tối ngày hôm nay thôi chứ mọi người là, là con um, <clears throat> The Sim 4 Tôi tiếp tục cái nhà của uh, cô diễn viên thôi Tôi vẫn like trên uh, trên kênh uh, phụ nha từ chính tôi khóa tới tháng thứ hai tuần sau chán ghê nếu mà kênh chính ờ, kênh chính là có nhiều người coi hơn phụ ít người coi quá rồi vô game tập trước là mình đã ờ, build xong cái nhà này và cho cái con bé diễn viên nó vô đây tiếp tục mình đi đóng phim đã tôi kiếm tiền đã rồi tôi thả cá vô nha mua cá Nó mua đầy cá luôn thời gian rảnh mình ờ, tập trung mình vẽ đi Kiếm tiền lắc vậy chút xíu mới đi làm thôi đi nè bây giờ đi làm đi làm kiếm tiền <clears throat> làm giờ làm tóc với trang điểm thôi làm tóc trang điểm đơn giản như xong rồi hả tính ra cái em này tôi build còn cũng đẹp gái quá chứ Còn ờ, để tập để kiểu uh, máy xéo lấy trang phục thôi còn lấy trang phục gì à? mình đi diễn hài đây nè thực hành diễn xuất này chút xíu mình đi kiếm cái gương để mình tập kể chuyện rồi Gì kỳ vậy Thay lại Nó vậy chứ Bà này đưa phục trang kiểu gì Thực hành diễn xuất Ông này cũng là diễn viên à Xong chưa? Rồi ok Nhận biết ai đó trên bộ Nhấp vào một bất cứ sim Giới thiệu uh, bản thân Giới thiệu thân thiện coi Đi xa vậy? Dần Sau đó nhấp xin nó chọn tương tác thân thiện Tương tác thân thiện Đây Kể chuyện nè kể chuyện hài hước ủa chưa đúng à khang một sim khang nó luôn khang ở trong thân thiện luôn khang ngại phục trang không biết ai đó trên bộ thôi thân thiện nhận biết đâu ta thân thiện nè chủ nhận biết đâu tìm hiểu hả ta thử tìm hiểu coi hai hào hôm nay hào rảnh hả hào cái uh, nhận biết này là kiếm ở đâu ta à đúng luôn nè rồi bây giờ đi uh, gặp bà đạo diễn thôi hào làm sao để uh, quen được uh, người yêu chất lượng hào trong The Sim này nha Chào Thân Thiện đạo diễn đã Melody Saraki Pardus Kizna Quaz Karenzi Quafica Bimo Ah, à, Chilu à. Shelner <laughs> Giờ mình nói chuyện với nhỏ này coi Nói chuyện với con đạo diễn ah, Trangela Shopsim Nhận được rồi để nhận ghi chú của nó đã Thôi lên diễn thôi Được rồi Nói với ờ, đạo diễn là mình ờ, Thực hiện thôi Ok lên Thực hiện tán tỉnh Đâu chỗ nào thực hiện tán tỉnh thực hiện lau nhà à, lau nhà trước đi rủi ro luôn rủi ro tiền nó mới cao trở lại cô diễn viên hả tại hào không coi tập trước cô diễn viên giờ thành chấp gơ rồi tập trước tôi mới lừa thằng kia xong cưới nó cưới nó lấy tiền nó xong rồi tôi chia tay ly dị rồi gom tiền nó xong rồi đuổi nó ra khỏi nhà thực hiện cảnh tán tỉnh đây à tán tỉnh rủi ro luôn Krishna ah, à, Tập chứ vẫn còn trên kênh này luôn Còn mà cái kênh uh, kênh chính của tôi là chắc phải qua thứ hai tuần sau thì mới like lại nha Kênh này thì mình like uh, trong cái giai đoạn kênh chính bị cấm thôi Thực hiện cảnh hôn qua đây hôn thằng này hả hôn nguy cơ luôn hôn rủi ro luôn Vanish or about? Kibsy. Dua. But Kishla. Ghê vậy ta. Dữ dằn vậy ta. thực hiện à. tại giới thiệu trò đồ đúng không Trời, xong Mình với thời gian nhiều Xong rồi Tính là không có ai ông nào mà nhìn được được ha được 1 tư Về Con này nhỏ, nhỏ này nó thành người nó tiếng hai sao rồi đó Nào làm sao để kiếm được uh, sim chất lượng Không cần phải đẹp Mới ba sao rồi Ngon Tiếp tục dễ tranh sao mọi người thức trắng đêm giờ nâng cái nào đây nâng cái thức thức chất đêm không ta cho vô tôi cho vô ở cái nhà bữa tôi xây luôn nè không bữa mà anh em mình ngồi coi á tôi xây nhà cái nhà mà toàn toàn gỗ á đẹp quá trời ha cái nhà này thì đúng đúng là kiểu là cho cho nghệ sĩ luôn sao nó chưa giải hết trơn vậy đi vệ sinh chín ngàn rồi bây giờ là đi mỗi lần mình đi diễn một cái là mấy ngàn đô mấy ngàn đô cứ vậy đó sao nó không chịu rẻ tiếp ta chim ngưỡng có gì đâu coi chăn bóc lên được cua chai mà trời mặt này già vậy xấu vậy cứ làm quen đi làm quen nhiều người để mình có cái mình nói chuyện Ooh, brig. <laughs> oh. Oh. oh, Bron Ký tên cho này luôn. Bratsanoka. Seneca Blindi. Hislop Sibuum. Pasa Esenoi Flurry. Chủ nó vô đánh cờ được không ta? chơi thắng ổng mới được nè nó kêu tôi là chơi thắng một quán cờ không có vô vậy ủa nó mất tiêu vậy ô oh, đánh cờ à giờ tha hồ kiếm tiền chắc bỏ cho anh đó đi tính ra nhà mình nhiều đồ mà nóng có chặt ha quên nữa mình còn phải nâng cấp ờ, độ đạc trong nhà lên để đỡ tốn tiền điện tôi sẽ mua sách mua skill đầu kỹ năng mình sẽ mua sách về uh, sửa chữa uống uh, ờ, chắc von một đi xong rồi đọc một cuốn mới mua đâu đọc sách thì phải sửa chữa đã ủa tính ra là con nhỏ này cái kỹ năng sửa chữa nó cao rồi cuốn mình một độc nó không vô em bỏ thức ăn thiêu ăn hư rồi tụ lạnh mình là cơ bản là nâng ngừng xong nâng tới cái bếp thời gian này là tôi sẽ tập trung vô tôi nâng hết mấy đồ con cấp độ 6 rồi kìa mình cấp độ của mình nó lên cấp 10 là mình tha hồ nâng cái gì cũng được hết không cần phải suy nghĩ uh, là có đủ kỹ năng hay không nói tiếp bạn bè của mình bây giờ cũng đông chắc nâng hết rồi uh, kiếm người yêu thôi đợt trước thì uh, buồn ngủ nè nào biết cái nào nâng hay không nâng cái nhà vệ sinh mà bị cháy không biết để tôi né anh em biết cái nào nâng mà cái nhà vệ sinh bị cháy không đọc cái tên tôi biết tôi né nó nâng một hồi nó cháy hoài luôn tôi đặt chứ tôi nhớ tôi nâng cái cái, cái nhà vệ sinh lên đụng vô lại cháy đụng vô nó trái tao không biết luôn hả phải chết rồi vậy thôi mình nâng cái nhà tắm thôi tôi nhớ hình như là cái này này nè nâng cái này là tự động làm sạch nhanh hơn cứ tập trung nâng đi hôm bữa hào bị một lần rồi đúng rồi tôi nhớ không làm là cái ờ, cái này nè cái này hoặc là cái này nè không nhớ lắm đi vệ sinh đi ăn đi ngủ Được sao có ở đây nó có bông nè nó không ăn ta tự nhiên nấu xong không ăn rồi ăn xong đi rồi ngủ có thử rồi tốn tiền rồi bao nhiêu đây ngàn mốt tốn tiền à, điện nước đã hơn là tôi giàu có tiền bây giờ nói chung là mình phải tập trung vô để kiếm tiền đó à nâng cấp chứ nâng cấp đồ lên để mình xài đỡ tốn tiền điện tiền điện thì nước chua lắm ủa sao ngủ sâu đi sao nó không không ngủ kiểu kia nó ngủ kiểu này nó lâu lắm nó ngủ này là ngủ ó ờ, ngủ gì đó ngủ sâu chứ tự nhiên thoải mái đi giờ tôi nâng cấp tiếp cái ờ, nhà tắm Hào lên mạng nghiên cứu giùm tôi coi là nâng cái nào nó bị cháy tôi biết tôi né tôi nhớ là cái nhà tắm đừng không sao đấy có cái cầu tiêu thôi đi vệ sinh là nổ luôn tét đít luôn tôi sẽ cho nó ở nhà tập trung vô nâng đồ thôi cho nó ăn xong đi ra đây làm bức tranh nha anh vũ nó yêu cầu mình vẽ một bức tranh thì cũng không có gì để, để vẽ luôn mình không biết nâng nâng tầm bậy là nó cháy á từ từ từ đi tôi tôi nâng full đầu hết dễ xong rồi đó chín trăm mấy cố gắng lấy lại tiền uh, tiền điện dạy cho hai bước là lấy lại, lấy lại tiền điện à trở nên hưng phấn à. hưng phấn chỉ tập thể dục thôi kết bạn mới tự động làm sạch luôn tôi nâng phun đồ trong nhà tắm có cái cầu tiêu này chưa biết nâng cái nào đây là để bị cháy đây nè né nó coi coi giờ mình nên quen người trưởng thành mình sẽ kiếm người trẻ tuổi thôi nói chung cứ quen trước đi cứ về rồi uh, mình sẽ thay đổi ngoại hình đó Em này mình cua rồi nè Người trẻ tuổi Còn này trước là mình đá nó Lúc đó là mình uh, cua nó xong lấy tiền của nó xong mình đá nó Giờ nó ghét mình dữ lắm rõ lẹ luôn người trưởng thành mình người trưởng thành không à không ai người trẻ tuổi thôi người trẻ tuổi mà thằng này nó thằng này thằng đưa thư mà nhìn dê quá không thích lắm chắc đi chơi quá đi chơi nha mọi người du lịch có tiền mà sao vậy sao kiếm người lớn đừng trẻ tuổi trẻ tuổi tôi thấy là nó có nhiều thời gian hơn để nó ờ, để nó sống có phòng game nè hào ghi vậy hào tại người trẻ tuổi thì mình có nhiều thời gian hơn để mình uh, nghiên cứu về nó xong rồi mình kiếm việc làm ờ, hoặc là cho nó đi học này nọ kia thêm được còn cái người lớn tuổi cái người trưởng thành đó là nó xong hết rồi tính ra cái vụ người trẻ tuổi này là trong đời sim 4 mới có Phần 2 phần 3 đâu có đâu Nó chỉ là tuổi tiên hoặc là người trưởng thành thôi Đặc điểm lô đất Tụi này là người lớn ừ. Giới thiệu thân thiện Nhỏ nào đây giống ma quá vậy Sao, Ý, mặt cái ghê vậy cứ làm quen đại đi tôi sẽ uh, ờ, cơm đi đứng đây nói chuyện cặp hát sao nó không cho tôi diễn mấy cái này ta này được không mọi người phe này tôi cua được không thời dạ. sở thích thôi tán tỉnh thử coi Trời Ồ nó chê tôi kìa ôi nó chơi tôi rồi Nó không chịu Tôi ghét không Làm tôi xấu hổ luôn này thiệt chứ Nó không chịu Nó chê tôi à mọi người à, Diễn viên đẹp chạy mà chê Cái thằng này Thằng này nhìn cái mặt thấy ghê quá Nói chung tôi cũng tốt lại à Nhìn cho nó sáng sủa chút xíu tôi tán tỉnh luôn ôi thằng này lại chịu Okay. Nothing. Ah. Dig, dig. Thôi sao, sao bà này bao quýnh tôi à? Cua thằng này đi Bà vô duyên lắm nè Ôi Tự nhiên quýnh tôi à uhm. Bỏ quýnh tôi kìa ờ. Biến, đuổi Cúc Tự nhiên quýnh tôi Tôi đuổi qua luôn rồi ừ. Còn <laughs> này tự nhiên khó chịu Chinosa, Lonsif Zarde, Spabin Mabalo? Seppies, Flimon Shusha, <laughs> Wayne. Topes. Larved up. Dailish Uh, uh-huh. uh uh-huh. oh. Luray. oh, Lempima. Tag tag. Thôi, đi về. Làm mất hứng luôn. Thôi về. Tự nhiên mấy người già đây khổ quá. Tôi nói chuyện xíu không chịu. Rồi đuổi tôi. thấy đẹp quá ganh tị cái gì giờ lại lòng ngủ đã xong đi làm xin việc đi làm tiếp kiếm tiền tiếp thêm miếng đi ngủ cho nó sâu luôn chỗ đầy cây luôn đi mình mới dễ làm việc tôi xin việc làm không thôi thất nghiệp muốn uh, chơi piano đây piano đây trở nên tự tin 2007 nè lật thám tử làm uh, à, linh nó kêu mình là cái cây huấn linh viên phải cao cây thể hình chứ được rồi cái cây thể hình mình cao mà giờ chơi bino đó trời chỉ còn chơi một ngón không sao mình học cũng nhanh lắm ăn chưa no nữa kìa để coi trong nhà tắm mình còn nâng cái gì nữa nâng luôn đi tôi hết cái để nâng rồi đó kêu tôi dùng bao cát unboxing tụi nó vẽ xong có tiền rồi lên đánh bao cát cho nó lên một cây thể, thể dục luôn bán bức tranh 670 620 ít tiền vậy để tôi đặt đồ nâng cấp tiếp mua bộ phận nâng cấp tốn hai ngàn rưỡi chắc khỏi cái này đi cái này nhiều lắm rồi còn ngàn bảy nâng tiếp rồi có độ nó nâng này mấy cái này phải đợi lên uh, cấp cao mới nâng được cái kia mình hết rồi hả ta cái này không đủ để nâng mua thêm tôi nhớ cái này của mình nhiều lắm mà sao hết rồi Hào biết cái nào mà nâng uh, để bị cháy không vậy? Tìm hiểu chưa? Để tôi biết tôi né Còn không thì chắc không được nhà vệ sinh luôn Tới giờ thử việc chưa? Chưa luôn hả? Lên mạng sạch coi Nó có Nó nâng cấp trong đợt sim 4 rồi nó ra đó Nâng cấp đồ giúp tờ sim 4 Khỉ năng của mình lên cấp 4 rồi kìa ờ, Lên cấp 8 ờ, rồi thì đổ ra cái đó họ lấy 50 đồng chó thì chứ cái thằng ờ, dọn rác của mình nữa nó dọn có cục bịch rác rồi nó lấy 50 đồng nương tiếp luôn cho xong cái nhà vệ sinh đi mình bị rệp cắn rồi nè Cảm thấy chơi côn trùng bò trên da <laughs> ờ Làm sao để ờ, không bị côn trùng bò trên da ta tắm rồi Đỡ rồi đó Còn hai cái này hình như là phải đủ cấp mới nâng được như là hết đồ đến hết cái uh, cái đồ nâng cấp rồi ngày mai mới đi làm từ từ chắc còn thất được mà rồi cái kia đâu Arun thằng Arun này nhìn là cũng chán này. Cô này qua đây chơi kìa Tướng thằng này như, như con nhái vậy Làm siết thử coi Weeks in a row. Mm. Mm-hmm. Oh, Gosha. Wadisa. Issy, yeah. Gelna. Uh-huh. Uh-huh. Chưa gì đi ngủ rồi. Hippoa, Kankaroo. Oh. Tôi oh, <laughs> chỉ thằng này là gay, có đâu thằng này nó mê mình mà Thằng này nó đang ờ, <laughs> <laughs> uh, khiêu gợi nè Una Wanna choose? Mm. Rebna? Kalibna. Oh, uh. Có nên vụ nó làm anh trai mình không? Mà này xấu quá Công nhận không? Anh em công nhận này xấu không? Ốm quá Giờ mất công phải tốn thời gian phải bồi dưỡng nó lại nữa Oh. Barwick. Oh, Zarps. Washinoi Lonka. Sweet of Aga. Malinay! Nó là bị ngứa rồi. Tới cái mùa này giống như ở trong người bị rẹp hay cắn hay gì á. Yama? nhỏ này sao nó cứ leo lên cái mấy cái ghế nó ngủ vậy kia chưa về nữa ta hư luôn phá ghê nào thấy à, tôi nên tiến tới thằng hạ với thằng này không Nên là thôi Tao thấy nó chán quá Mày Rồi sim giờ cái thành phố tụi tàn là mấy thằng gì đâu không à không mấy thằng đẹp là, là, là có gia đình hết rồi Đi về đi Cho thời gian cho ba lẹ Chuẩn bị đi làm tới nếu như nó mê thì cho quen rồi thì thằng thằng đó thích mình mà thằng đó thích cô nhỏ này mà con nhỏ này dễ cua lắm cua là dính à nhỏ này diễn viên người nói tiếng mà xem tính cách của thằng này à Đây là người tình ở nó có vợ rồi Ôi này có vợ rồi Vợ nó nè Chán thì Cái này thằng này cũng có vợ luôn rồi nè Có vợ rồi thằng đưa thư là còn người trẻ tuổi thôi tính cua mình hay là tôi cũng nghi ngờ ôi hai bảy luôn kìa sắp tới giờ đi làm rồi violin một tí nữa đi làm các bạn ăn xong rồi đi nó lâu vậy ăn được con miếng này ta rồi ờ, để tôi coi nhỏ này kiểm, kiểm tra Đây nè chưa Thích cả đàn bà và đàn ông ghê Hay là quen con nhỏ này Kiểu LGBT thấy sao có nên không chưa về nữa thử giọng đã qua phát triển cơ bắp nhỏ này nó bị gì vậy sao nó không vô nhà ôi lắc à bị lắc rồi như bị lỗi game à Sao cái con này nó buồn ngủ hoài ta Anh em biết cách nào làm cho nó ờ, Cái cây ngủ nó lâu không Lâu tuột không Xong Giờ tập diễn thôi làm cho xong hết uống cà phê không uống cà phê không nói rồi thì nó cũng như đi ngủ thôi làm sao cho cái nội tại nó tự tăng luôn á hào hồi trước tôi chơi The sim 2 là nó tự tăng luôn nếu mà tập thể dục nhiều á thể lực nó lên là nó nó ít buồn ngủ hơn nhưng nó cũng lâu đói nữa xong Heck. xong hết rồi đấy giờ chỉ đợi đi làm thôi dạ bộ nâng cấp Dạo này nó xài cái này hơi hao canh lụi hụi là nó đi chơi nha nhỏ này hụi là nó ra đây nó chơi cái này Chứ à. không biết nâng cấp cái nào để đừng để bị cháy nữa hay là do cái này ta thêm tính tính năng tự động làm sạch nè Mình nghĩ sắp đi làm à. 12 giờ có nên con quen nhỏ kia không ta nhỏ này nè ngủ qua đây chơi coi nhỏ này là coi như hết có con tặng quà người tình yêu không chịu hả kỳ vậy <laughs> Mm-hmm. Tặng hoa hồng. Xong. Shabini. Yes. Shabini. Shabini. <laughs> <laughs> Uh-huh, uh-huh. oh, uh-huh. What's this, Bruta? Mmm. Mm, mm. Babu. Uh, uh, uh. Minnesota Subronic. oh. sắp đi làm rồi đó ngủ luôn đi đi đâu nữa Đã sắp đi làm rồi cho nó ngủ một chút để lấy sức một giờ nữa bạn bè gọi suốt họ đi làm kiếm tiền tôi không tham gia tiền ít lắm tôi phải theo xe bị dướng hả hào cho nó đi tắm lúc nó hiện cái hình mà con bỏ chét á là hào cho đi tắm liền nó không dơ cũng phải đi tắm nha thì nó mở thêm mấy cái này cho mình rồi nè Đợt trước đâu có mấy cái này Nó mở thêm mấy cái này Giờ sao à mình càng lên Mình càng lên chức là nó càng mở rộng ra Hào ơi Đợt trước đâu có mấy cái này đâu Bye bye. Tiranahu! Shinisi? Tobal Blur! Lúc đầu đâu có mấy cái cái cái nhà bên kia đâu Chút xíu để tôi uh, làm xong cái nhiệm vụ đã Rồi tôi ra đó tôi chơi thử coi Nó là cái gì ờ. <laughs> Ui, kinh vậy? Này hình như 4 sao à Cuối con này thằng à, Nghe nói chịu nói chuyện mình không nữa Mặc đội trang mình luôn Hình như là mình đóng thế cho nhỏ này à Lacuna Garabs. Shwe. Oh chang luôn ờ. ờ, cái nào ta đợt trước tôi chọn cái nào tôi quên rồi Đây tìm hiểu nè. Hỏi rồi một ngày. Tôi, dừng lại đó không thôi thời gian nó trôi qua mình là không kịp. À. Hỏi thăm đâu ta? Hỏi thăm nằm đâu trời? xã hội hả xã hội là cái nào ta cái hỏi về công việc đâu có đúng đúng không không phải rồi cái hỏi về một ngày nó nằm ở đâu thôi không thấy ta À đây, hỏi chị trong ngày Kiếm một lọ mắt ra Xong Diễn rồi Các ông đạo diễn này nè mình à, lấy cái ghi chú của giám đốc đã sẵn sàng rồi diễn đi vô thực hiện cảnh tán tỉnh chắc đây quá tán tỉnh mai rủi This name. Nobu. Oh, Giờ mình diễn chung với ngôi sao nổi tiếng rồi Cái này năm sau từ hiện thành hôn Vanush Tibu. Oh, <laughs> Yibs. <laughs> Từ khi cả đánh nhau Chứ ghê Rồi thực hiện cảnh bắt ở đâu Glebe, Jamalavu. Xong Bữa tôi qua đây tôi chơi thử Mặc trang phục người nói tiếng Có nhà vệ sinh riêng luôn nè À Hình như là cái phòng này phòng của mình á Mình nói tiếng rồi nó sẽ có còn sáu luôn xịn Nó lại coi, coi có gì hay không Như phòng Cái phòng này phòng làm việc riêng của mình á Tắm được luôn nè Rồi ờ, đi làm rồi Thôi ờ, đi về nhà thôi xong rồi Bộ đồ đẹp nè lên lầu ngủ đây. làm sao đi nhận phần thưởng ta sau khi tham mời tham dự lễ trao giải tham dự lễ trao giải năm đâu ta là sao không hiểu cái chỗ tham dự lễ trao giải ở đâu ta lắm à rồi giờ lên ờ, lầu tập diễn quá thiện như xuất cái diễn xuất của mình cao chưa ta cái này full rồi nè đi xuống cấp 9 à, ờ, còn một cấp nữa là full chắc đã tập cho nó full luôn thành con sao nó tiếng rồi nha ừ. mà mấy ba sao à chưa còn lâu mình phải bốn năm sau mới được kêu tôi sắp xếp công việc sớm để đi làm nữa kìa từ từ đi gấp gì rồi tôi lên từ từ tôi tên cao chút xíu cái này cây diễn xuất á cho nó full luôn lúc đó mình diễn diễn là lụm tiền diễn lụm tiền bắt đầu tôi đi diễn là tôi được ba ngàn còn bán cá đâu hết này nó ngấm hết trơn nha miếng cá đâu trơn rồi Ừ xong rồi, cho nó full luôn <laughs> nửa cây nữa nên gán đợi nha anh thấy cái phòng gym ngoài chợ tôi ok không lâu quá trời sớm cuối đêm cũng xong luôn tốc độ đọc hỏi đi Ủa ngon nè có nghĩa là mình đồ mà mình tự tạo ra sẽ mất tiền hơn sim có thể bán được các mặt hàng mà họ tạo ra để có thêm uh, ờ, silenon tiền này ngon á là giờ nhỏ này nó rẻ hoặc là nó viết chuyện nó tiền nhiều lắm còn xíu nữa gán lên rồi dân tối đa rồi thì em nào đây xấu lắm Nơi đâu vậy Bah, et bah, Ờ. Nó không chịu, không chịu cưới ta. Dạ ừ. Gorba à, Hey, <laughs> Bruce ờ. ờ. hmm. kêu tôi ôm này tôi ôm rồi sao nó không chịu ta ôm lúc à ôm lúc chừng lãng mạn Ừ. Rồi, nhà vệ sinh hư rồi <laughs> Rồi biến cái nhà sữa quá Khen nó mới được đang mê rồi Tôi, tôi dụ nó, tôi cưới nó, có được không? à phải tình bạn phải cao mới được <laughs> Baringo. Uh-huh. Oh, Adisa. Uh, Snibara Watani. <laughs> Zavon. Từ từ. Cua cho được đã. Shiloh, can you eat It bought a Green shoe. Chưa được đâu. Phải tân bóc nó lên phải khen nó nhiều mới được. Một cái cây gọi là cái cây ờ, nói chuyện của tôi nó cũng cao luôn. Phải lên nửa cây mới được <laughs> ờ. uh, Con nó giận rồi. Chọn sai con gái nó giận. Cầu hôn Như là đính mình đính hôn rồi đúng không? lemon. uh-huh. Bip is some. Is she? Oh. You know, trip. Oh, honey. <laughs> Rồi thì ngủ được rồi ờ. Nhiêu đó thôi <laughs> Lên cái bài thì cưới nè Tính hôn rồi đấy mùa hè rồi tựa mùa hè này nó dễ bị uh, chí trên người lắm nha Yum. Cái hỏa hỏa lên full luôn kìa 10.600 luôn Ngon Tôi nghĩ là cái này nè Tôi nghĩ là cái đó đó Tôi đưa chìa khóa rồi mà anh không chịu vô Gõ cửa cái gì Believe, red velvet. Oh. When you Nib Olive. Yibs. Olive. Uh huh. Oh. Ibana. Oh. <laughs> Rest. Oh, Sir Pava with a dip. Thôi tôi up cho mọi người Cũng à, uh, 10 rưỡi rồi Dạo này do kênh của tôi uh, Kênh chính nó bị khóa Không có đăng video được cũng không có like được giờ mình làm một ca tưởng chừng để giữ anh em thôi qua tuần sau thứ hai thì ờ, kênh kia nó mới mở lại mấy video này tôi vẫn up lên ờ, trên kênh kia nha mọi người ok bye bye